<laughs> Thưa quý vị, Thanh Bạch vừa đáp máy bay đến sân bay Pleiku và đã kịp có mặt tại một nơi mà Thanh Bạch từng mơ ước để đến. Bởi vì sao? Thưa quý vị, ngày nay sự ô nhiễm toàn cầu từ nguồn nước, từ không khí, từ thực phẩm vân vân và tất cả điều đó đang làm cho môi trường chúng ta xấu đi và xấu đi trong từng môi trường của mỗi con người có những sản phẩm hữu cơ có những nguồn nguyên liệu quý đó là sự đầu tư rất lớn để có thể có được những sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng đây xin được trân trọng giới thiệu Dona Pharma là công ty cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai nhà máy chế biến đông dược và bây giờ chúng ta cùng tham quan nhà máy Đông Nam Dược Gia Lai Đô Nam, Pham Let's go và thưa quý vị, Thanh Mật à, đã được đáp phi thuyền để đến với sao hỏa và sau một thời gian ở trên đó mùa Covid đã dứt thì bạn có kịp trở về với lại à, địa cầu và mang những món quà bất ngờ từ vũ trụ đến tặng quý vị và ai thì thích số 1 chúng tôi xin gửi đến quý vị này hãy biết đây là sản phẩm tên gì ạ Sản phẩm này tên là cà gai leo tinh hoa đất Việt Sản phẩm cây vàng gai leo của Đông Nam Việt Gia Lai hỗ trợ giải độc gan, mát gan, hạ men gan, tăng cường chức năng gan Và ngoài ra là còn hỗ trợ giảm các cái triệu chứng như là nổi mẩn ngứa, nổi ngoài đai Thưa quý vị, đây là sản phẩm number one của na Chúng tôi xin mời các bạn đến phần quà số 2 Đây là sản phẩm gì? Cao đương vi phổ biến giải độc và làm tăng miễn dịch cho người tiêu dùng tốt nhất. Cao đường quy, tinh hoa đất Việt, 100% tự nhiên. Đây là sản phẩm mang tên cao đinh lăng. Đây là một cây rất quý và thường người ta làm là kiển. Thế tại sao mà nó có thể có tác dụng là dược được nhỉ? Bởi vì trong uh, cao đinh lăng nó có một cái thành phần giúp cho uh, những người mà bị rối loạn giấc ngủ, rối loạn dạ. tiền đình và đặc biệt ngoài ra các nâng răng cũng giúp cho chúng ta hỗ trợ xương khớp đau xương khớp và các cái thể trạng yếu nhược nó là một sản phẩm của công ty Dona Farm từ vùng dược liệu thu hoạch về tự trồng và tự thu hoạch tự chế biến tự sản xuất cao đẳng sâm dạ cao đẳng sâm có giá trị rất tốt cho những người nào điều trị huyết áp điều trị huyết áp dạ. Wow, thí dụ như là huyết áp trồi sụt lên xuống bất thường thì dùng cái này nó sẽ điều hòa được. Dạ đúng rồi. Mình uống bao lâu thì nó điều hòa? Ờ, cam này có tác dụng trong vòng 15 ngày 15 ngày thôi. Dạ, rồi, mỗi ngày. mỗi ngày mình uống nửa uh, cái hộp này đúng không? Dạ không, mỗi ngày mình chỉ uống 1 phần tư muỗng cà phê thôi anh ạ. Uống cà phê nó đã dạ, nhỏ rồi uống 1 phần tư muỗng cà phê sau đó là mình pha với 200 300 ml nước. À, tức là pha gần nửa lít nước em dạ, ha. Rồi, tức là phân nửa của lít nước đó. <laughs> à, như vậy thì mình uống bằng nước lạnh hay là bằng uống bằng nước ấm? Mình pha bằng nước ấm anh ạ, sẽ có tác dụng tốt hơn Bây giờ thì uh, cái này là làm từ cao làm sao các cái này chắc mình nấu thủ công phải không em mình lấy cái nồi cái mình cho nhiều cái dược liệu vô cái mình nấu mình riu riu riu lửa đấy phải không dạ hiện, hiện tại thì cao đẳng sâm được nấu từ củ sau đó là mình sẽ nấu từ 5 đến 7 ngày sau đó mình cô đặc lại thành cao Ủa, nhưng mà mình đóng bằng hệ thống dây chuyền hay mình đóng dạ, bằng mình đóng bằng hệ thống dây chuyền cho nên dạ. chất lượng sản phẩm lúc nào cũng giống dạ, nhau trong mọi thời điểm trong mọi lúc sản xuất đúng không dạ tất cả các sản phẩm đều được kiểm nghiệm hết anh hỏi thiệt em nha người thân em có ai dùng cao đẳng sâm này chưa dạ có chứ ạ mẹ à, em đang xài mẹ em đang xài dạ. giờ mẹ em dễ tính chưa dạ <laughs> khỏe chưa dạ mẹ em rất là khỏe tại vì hiện tại trong cao đẳng sâm có tác dụng là giúp cho cơ thể bồi bổ sức khỏe luôn wow dạ có nghĩa là cũng tăng lên cái sự sức đề kháng yeah. của cơ thể của mình ngoài cái việc ăn ngon ngủ yên da đẹp còn có cái điều hòa huyết áp em sẽ giới thiệu cho anh một vị khách của bên em thường xuyên sử dụng cam bấm nhân và có tác dụng rất là tốt thế không dạ anh phản hồi rất là tốt dạ xin mời anh nghiệp dạ. em ơi cái cây này á trong vườn người ta rất thích trồng cái cây này tại vì hai cái lá nó có thể nấu nước uống dạ. để mà làm tốt cho cơ thể bây giờ mình làm nó cua đặc như vậy thì chất lượng nó tăng lên cao và dùng dễ dàng hơn đúng không dạ. em đã dùng như thế nào làm sao em biết được sản phẩm này dạ em biết được cái sản phẩm này à, thông qua các bạn à, của Dona Farm giới thiệu oh. Đấy, đã sử dụng và thấy nó rất là hiệu quả ra mặt nhanh có ba cái công dụng chính đó là trị đau nhức xương khớp bộ thận tráng dương và tăng cường sinh lý nam cao mật nhân giúp lấy lại bản lĩnh đàn ông thưa quý vị với hình dáng không trùng lắp với bất kỳ sản phẩm nào khác có sáu mặt nha quý vị đó là một điều tuyệt vời để quý vị sử dụng sản phẩm và quý vị mở ra có cái muỗng nhỏ xíu đó quý vị cái muỗng đặng luôn á nha để quý vị dùng và có cái liều lượng nó là như thế thì chúng ta có thể sử dụng và có thể uống mỗi ngày mang lại hạnh phúc cho gia đình thưa quý vị vui khỏe trẻ đẹp yêu đời có người ta sống ra rồi sinh ra trên đời là phải mà như vậy mà nhưng để đáp ứng được nhu cầu đó quý vị chỉ cần quà này là quà xuân quà tết quà noel quà tết tây và đặc biệt là tết ta nếu quý vị yêu những người thân của mình hãy mua mỗi người một chục bộ sản phẩm để tặng cho 10 gia đình người thân và khi quý vị mua một chút sản phẩm một điều bất ngờ xảy ra chúng tôi sẽ cộng cộng cộng cộng điểm cho quý vị và quà tặng bất ngờ từ đại sứ Thanh Bạch đến quý vị là gì chúng tôi xin được bí mật mà thời gian tới sẽ bật mí cho quý vị biết Dạ, cái sản phẩm cao cà gai leo ở công ty Đông Nông nghiệp Gia Lai á, là được nuôi trồng và sản xuất chế biến tại nhà máy tại Gia Lai luôn ạ. Và cái nó có công dụng là giải độc gan, giải rượu, tăng cường chức năng gan, hạ men gan đồng thời á, nó hỗ trợ điều trị các các bạn mà viêm gan sơ gan đó chú ạ à. dạ à, ờ, nó hỗ trợ làm giảm các cái triệu chứng mà vàng da như là nổi mề đay do là cái chức năng gan của mình kém ạ chính vì vậy cho nên à. đây là một người bạn đồng hành để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình và đặc biệt là những người nam giới thật ra có nhiều trường hợp không từ chối được phải đi làm việc với khách hàng làm việc với công ty thì đi về mình gánh nguyên một đêm mà nhớ một bụng bia thì đây là cái điều mà có thể là phục hồi cho quý vị một ngày mai tươi sáng một ngày mai khỏe chứ không phải một ngày mai uể oải một ngày mai đầy stress và rất là căng thẳng mang lại sức khỏe cho quý vị là cái sản phẩm quý vị nên đem theo mỗi ngày để dùng trong lúc mình đi làm việc trong lúc mình đi chơi nhưng mà có một dòng sản phẩm nữa chú bạch rất là thích đó là dạng viên và nó rất là thuận lợi con còn nhớ dạ, tên nó dạ, không dạ đấy là sản phẩm liverfarm mà dạ sản phẩm liverfarm ở bên con á nó gồm có nhiều thành phần hơn đó là gồm cao cà galeo cao mật nhân và các cái ờ, cao artiso dạ nó cũng hỗ trợ là tăng cường chất năng gan ạ à. dạ giải độc gan hạ men gan nhưng mà cái dạng viên nén như thế này thì mình tiện để mang đi công tác mà mình dễ sử dụng hơn đó chú ạ đây là sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao yeah! yeah! la la la la la la la la la la la la la la Thưa quý vị, trời ơi, chỉ cần Tô Ngộ Không cho một phép màu 1, 2, 3 từ nhà máy chúng tôi đã bay và đáp xuống đây. Anh ơi, đây là một cái cây cỏ, đây là một cái cây gì mà tại sao tôi thấy quen quen mà nó không phải là quen. Nó tên gì? Thầy Bạch ơi, cây này là cây sâm đương quy Nhật. Một loài sâm rất quý, xuất xứ từ đất nước mặt trời mọc và được viện dược liệu thuần hóa về Việt Nam để trồng. Đông Nam Dược vinh dự được trồng khảo nghiệm và đưa vào sản xuất cây sâm đương quy nhật tài vùng đất tây nguyên ba gian ồ vậy cái này là mình đem mình bán ra ngoài chợ rồi họ đem về họ luộc lên họ ăn rất là ngon đúng không nó khác với đương quy việt nam như thế nào mà tại sao cái điều kiện khí hậu nhiệt đới của mình mà cái phần mà của nước nhật á nó nằm cũng phần ôn đới nữa làm sao thuần hóa để nó lớn lên mà nó tốt được như vậy anh ơi đương quy nhật là một loài cây sau khi được viện dược liệu thử nghiệm và đưa vào trồng tại tây nguyên thì cho chúng ta một cái hiệu quả về ừ. cái kinh tế về cái hoạt chất dược liệu rất cao đông nam dược trồng sau đó sơ chế biến và đưa về nhà máy sản xuất ra các loại dược liệu xuất xứ từ cây sâm đương quy này rất là giá trị cao đương quy nhật nó cho chúng ta một hàm lượng dược tính về cái chloroid rất là cao mà wow. trong dược học người ta yêu cầu chiết xuất được càng nhiều dược tính này ấy, thì hỗ trợ điều trị sức khỏe cực kỳ tốt vì đây là vì có được cái cây này là cũng công sức là bao nhiêu tháng này của cây nông dân đây à, anh wow. mấy tháng thì mới có được một cái, cái một cái bộ sâm đẹp như vậy vâng cái này là cũng đã qua 3 đến gần 4 tháng rồi đấy wow và ở đây là mình có phân thuốc đầy đủ phải không ạ? À? Thứ sức vâng mình phải có thuốc từ sâu để mình xịt sâu đúng không? Rồi mình có phân hóa chất, các loại kali, các loại gì đó để nó làm cho nó tốt được vậy phải không cô ờ, không cái cái này là tuyệt đối là không thể là mình sử dụng cái hóa chất nào à, đây là toàn sử dụng sinh học thôi à tức là à, hữu cơ thôi à, hữu cơ. cái chất không có hại đúng không à, đúng. không có để lại cái tàn dư độc hại trong cái à, những cây thuốc của mình đúng không đúng rồi. trời ơi vậy cực lắm <laughs> chăm sóc cần gấp 3 lần cái gì cái gì phun thuốc trừ sâu cái nằm ngủ cái ót một tuần sau không có một con sâu còn cái này là mỗi ngày mỗi ngày phải chăm sóc và từng cái lá nào phải nâng niu nó lắm luôn á mình cũng phải đi bứt từng cái lá vàng nữa phải nhặt ra ngoài cái này đem nhặt ra ngoài dạ cái này cho con xin về con kỹ niệm <laughs> Hãy nhớ Dona Farm luôn đồng hành cùng sức khỏe của mỗi nhà Mà không những khỏe mà luôn vui, khỏe, đẹp